thánh thơ từ thiên đình bài số năm mươi ba khói lửa Tương trào Giảng lúc 11 giờ 59 phút Ngày 11 tháng 4 năm 2022 con ơi sắp tới khói lửa tàu bay đáng dược tương trào đang đà ập xuống trên khắp thế gian toàn cầu đang ở lửa bỏng dầu sôi bởi kẻ báo tàn sẽ không từ bỏ âm mưu chiếm đoạt các nước con con cho niên mặn này ngồi nổ chín chắn sẽ là nút bấm tái hiện thảm cảnh Hiroshima ở ngay trước mắt con tỉnh giấc thì mau tu hành chăm lo cầu nguyện xin chinh xa giảm bực đi thảm họa của cuộc chiến tranh tàng sát nhân loại ngày mai hoa tàn bởi làn gió mới mang nhiều khí độc nguyên tử hạt nhân làm cho con người không còn khí thở làm cho cây cối chẳng thải oxy động vật cỏ cây không còn đất sống mong con khẩn cập cầu nguyện đêm ngày cho bản thân mình vượt qua thảm cảnh con hãy cầu nguyện bằng lòng chân thành thì mọi nhiễu nhương có thể xoay vần cho dù gấp gáp nhưng vẫn còn kịp hành bây giờ vô cùng cập thiết để con xoay chuyển tâm đực của mình thành người hưởng thiện con ơi lời dạy Khổ tạ hôm nay Cảnh tỉnh lần chốc mong không điều tâm Điều tánh của mình Để thoảng ý trời Làm theo thiên ý không hãy khuyên nhủ bạn bè người thân giả quyến gia đình thành tâm cầu nguyện trời cao thương xót bạn cho hồng ân thì tận diệt Bất phần tạng thương Con ơi ta đà Nhắn gửi những lời Của ta cho người Có duyên nghe được Thì hãy mau làm những điều ta dạy để được hồng ân bởi cơ tận diệt triệt bảy con ba đang đến rất gần sẽ nhiều điểm lạ từ chiến ban xuống cảnh báo toàn cầu nơi nào có nhiều người tu thực tỉnh sẽ được cho biết đến nơi an toàn cho con chú ẩn ta thương con nhiều hãy theo dõi kênh để mà biết trước chào 公。